Nếu một ngày nào đó anh sẽ cơn bước xa đi Thì em có nhìn theo mà không một lần vì anh Để anh cảm thấy trái tim em không vô tâm như anh nghĩ Để cho anh cảm giác em ở bên anh Vậy đừng hương em nhé bang, the bang, sack. Bring the beat back, bring the bang, sack. Bring the beat back, bring the bang, sack. Bring the beat back, bring the bang, sack. Bring the bang, bring the bang. feel that. theo mà khóc một lần vì anh để anh cảm thấy trái tim em không vô tâm như anh nghĩ để cho anh cảm giác em ở bên